đây là cái khu người ta dục cà rốt mọi người trái còn rất là đẹp luôn á trái mà mình không hiểu sao mà người ta dùng những trái này nè nhưng mà sao không hiểu cái đá này nó lại còn tươi và sạch sẽ thế này nè mình không biết là sao người ta dùng Find your way thì trước mặt mình đây nè mặt mình đây là cái khu trồng cái khu này là trồng cà rốt mọi người ở đây là cái khu mà gần biển nên đất ở đây đa số là cát mọi người thì đây là phần lớn là cát sỏi mịn ở đây trồng đây, đây là trồng cà rốt còn phía bên à, kế bên mình á là khu vực họ trồng à, củ cải đây là khu vực trồng củ cải thì dọc đây đây thì người ta trồng củ cải nè rất là đẹp luôn konnichiwa konnichiwa này ちょっと写真撮っていいかなはいこれちょっと写真撮るねはい thì à, khi nó lớn lên nó trồi lên mặt nước à, mặt đất thế này thì lên thôi thì hồi nãy có mấy người người Nhật đầu kia họ cũng tới đây nhổ rồi ở đây hình như là khu vực à, mình à, mua vé vô đây mình sẽ trải nghiệm mình à, nhổ đây và sau mình đang là khu vực mà người ta vứt những những củ cà rốt xấu và hư và những cà chua đã bị hỏng bị xấu mọi người quả này là khi người ta thu hoạch người ta sẽ ờ, màu cái quả nó không được đẹp thì người ta sẽ vứt ở đây thì của nó là mình coi là vẫn còn ờ, khá là còn ăn được mọi người thì do là cái hình thù nó hơi, hơi xấu nên người ta vứt đây thôi đây trái này thì khá to cái này thì ờ, cũng còn ăn được này nhưng hơi hơi mềm đi mình đem về mình mình lựa những quả nào mà còn mang được thì mình có thể đem về mình ăn này họ cũng không có nói gì đâu hồi nãy um, hồi nãy mình à, đi quay thì chủ kia có, có cho có cho mình thịt à, cà phê và đốt cái chú cho thì đây là những quả quả à, xấu quả nó hơi hơi vậy là người ta đã mất rồi nè đấy quả mà nó hơi to quá hay là hình thù nó hơi bị sần sùi tí là người ta cũng mất thì đây là cái cái chỗ mà họ chủ cho mình đây cũng là bốn năm trái thì ở Nhật thì thì à, họ quan trọng cái cái à, cái hình đẹp bây giờ mình sẽ ra bên kia mình quay những cái bãi khác đó, người dùng tàu còn ở trước à, mặt mình đây là cái cũng là cái chỗ người ta dục dục cà chua mọi người thì trước mặt mình cũng là cái khu người ta dục cà chua mọi người trước mặt mình có cà chua ở đây thì à, luôn mọi người quả nó còn ok lắm nhưng mà người ta đóng luôn không có lấy những trái đây thì người ta dục đi chứ người ta cũng không có sử dụng lại và do người ta trồng người ta cũng không có ăn luôn người ta à, bỏ luôn chứ người ta không có đem về lại sau phía ờ, lưng mình đây là cái khu người ta dục cà rốt rất là nhiều mọi người thì mọi người thấy ở sau này thì nhìn trái là người ta vừa mới dục luôn thì đây là khu vực ờ, những trái mà người ta dục lâu nè còn đây là cái chỗ người ta mới dục nè thì trái còn rất là ngon rất là đẹp luôn người ta mới dục luôn mọi người đây là cái khu người ta dục cà rốt mọi người trái còn rất là đẹp luôn á chán không mình không hiểu sao mà người ta dùng những trái này nè đây nhưng mà sao không hiểu cái đá này nó lại còn tươi và sạch sẽ thế này nè mình không biết là sao người ta dùng hay là do trời mưa rồi mưa xuống thì nó nước nó vô cái nó sạch sẽ thế này còn dục còn rục dục rất nhiều ở những đây là những trái nhỏ những trái những trái đã dục à, trước rồi còn đây là những trái nhỏ nhỏ hơn tôi dục hết đây như một đá nữa lần tôi bỏ hết nhìn trái nhìn trái còn rất ngon người có thể đem về mình mình ăn lại còn khá tươi luôn á mình nghĩ là họ cũng mới dục cái dấu cắt cũng chưa có lâu lắm có lẽ là cắt từ hôm qua có lẽ là hôm qua qua học sáng nay thôi trái nó bự mà do hình nó hơi xấu tí họ cũng quá kỹ cái này mình thấy nó còn rất là đẹp luôn mà họ cũng vứt nè rất là nhiều luôn đây nữa những trái nhỏ nhỏ ở đây cũng có nữa rất là nhiều mà họ họ vứt hết luôn á không hiểu không hiểu ờ, sao họ không chắc là do người ta trồng nhiều quá rồi người ta cũng không có đem về ăn nữa rất là phí luôn chuyến đám này mà, mà, mà anh em mình ở gần đây mình à, tới mình lượm về ăn được mà do cái chỗ mình ở nó cũng xa mình đi xe đạp nó đi tới đây thì à, ở đây xa thì mình hồi nãy có chú kia cũng cho mình à, lấy trái rồi mình không có lấy gì nữa nên làm lấy thì cũng sao đâu họ cũng bỏ nếu mà gặp mình thì mình hỏi tiền không ăn mình lấy không sao hoa quả rất là nhiều thì à, cảm ơn mọi người xem video và đăng ký kênh của mình